Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool đa ờ, loát video trên YouTube nhá. À, đây là chỗ dán đường link. Tool này sẽ tải được tất cả video trên một kênh bất kỳ. Chất lượng cao nhất. Đây, đầu tiên sẽ tìm kênh thì mình sẽ tìm kênh phim nhá, review phim. kéo này qua đây ừ, cách nào nhờ đây mình sẽ tải cái win movie này khá là nhiều view ấy. 3 triệu 2 triệu view mới có 40 video và mình sẽ tải 40 video này trong vòng một nốt nhạc à một click quyển và ờ, các bạn ấn à, uh, cái nút Atlantic kia để phần mềm xử lý và quét video à, cái tiến trình này sẽ khiến máy khá đơ máy mình đang đơ đây rồi ok đơ lắm vì nó tốn cpu đây là mình tua nhanh và mình uh, đây tôi đã quét xong và bạn download đây tất cả các video mình chọn độ phân giải là 720p cho nhanh đây là 1080 này 720 này rồi các bạn ấn vào nút download lao và đợi ok mình sẽ tua nhanh qua trình tài Yeah. Oh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Win Movies. Hôm nay chúng ta cùng xem một bộ phim của Hàn Quốc mang tên Tập tành làm mẹ. Bộ phim lấy bối cảnh ở một trung tâm chăm sóc giáo was very good Don't need no one to tell me how to live just like they would It ain't their business but they in it, I don't know why Revolve around my life after I found another guy People get so caught up in chú hoang, người mẹ quay lại nhìn nhưng lại chẳng thấy gì. Ngày hôm sau Kim chuyển lại làm bằng cô, trong thư viện Kim sẽ